đây ờ, tôi sẽ ờ, dẫn quý vị bạn xem ờ, một miếng đất có diện tích là 26 nhân 57 thì hiện tại tôi đang đứng ngay là cái trục đường từ ngay khu công nghiệp Trảng Bàng tổng khu công nghiệp Trảng Bàng chạy thẳng vào phía sau lưng này đây là cái đường cái trường học Tịnh Phong nếu mà quý vị search lên bản đồ Google trường học Tiền Phong á, đây là cái đường nối từ trường học Tiền Phong ra cảng suối sâu, là ngay cổng nếu mà đi từ ngoài đầu đường đi vào thì mình sẽ rẽ tay phải rất là lớn đấy kênh này thì nối thẳng ra cái con đường dầu ra hồi nãy chúng ta là rẽ bên tây tay trái là sẽ ra thẳng khu công nghiệp Đại bàn ngay chợ suối sâu là miếng đất của chúng ta là đâu này đây miếng đất của chúng ta là sát kẹp cặp mé bề tường bên kia qua hướng bên này là hai 26 mét Đấy. thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới xem cái khu di tích rừng răng một tí chúng ta sẽ quay lại đi tiếp một đoạn nữa con đường này chạy thẳng sau này sẽ đâm lại thẳng lên cái đường cao tốc ờ, Hồ Chí Minh Mộc Bài Tây Ninh là miếng đất kẹp ừ, mà cặp mé bờ này đấy từ cặp mé bờ này tới cái cột mốc bên kia đấy các bạn thấy cái cột mốc ngay cột điện không đấy đấy ra tiếp phía sau bên kia bề ngang này là 26 và về sâu là 57 mét phía sau lưng của mình á là cái bờ kênh đấy nên là rất là thoáng mát uhm. mặt tiền hai mặt tiền đường cũng được gọi là hai mặt tiền đường rồi chúng ta lên xe đi tiếp vàng tây tinh ờ, nó sẽ tăng giá lên đó chính là nhất là chuẩn bị là thứ hai là thứ hai năm 2021 này đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài sẽ khởi công Okay